Thưa thầy và các bạn, sau đây em xin đại diện nhóm IV43 trình bày về chủ đề hôm nay là nhấn mạnh về viêm bàng quang. Như chúng ta đã biết thì viêm bàng quang không bao giờ xảy ra ở một người khỏe mạnh bình thường. Nó chỉ xảy ra khi chúng ta bị một trong hai bất thường sau đây. Thứ nhất, đó là thay đổi về pH ở vùng âm đạo, niệu đạo, tầng sinh môn. Thứ hai là do một bệnh nền nào đó. Theo các nguồn tài liệu hiện nay thì 80% nhiễm trùng tiểu đó là do E. coli. Trong nhiễm trùng tiểu E. coli chúng ta cần nắm hai thuật ngữ. Thứ nhất là recurrent có nghĩa là tái phát, như là cùng con, tái phát hai lần trong 6 tháng hoặc là 3 lần trong một năm. Thuật ngữ thứ hai là relapse nghĩa là tái nhiễm, nghĩa là khác con. À, nhưng trên lâm sàng thì chúng ta chỉ cần nhớ đó là reinfection nghĩa là khác nguyên nhân bởi vì chúng ta có một công cụ đó là PCR PCR sẽ giúp chúng ta giải quyết bài toán khó này cho nên chúng ta không cần nhớ hai thuật ngữ tái phát hay tái nhiễm trong vi trùng học thì chúng ta học hai từ thứ nhất là flora, nghĩa là vi trùng thường trú đối với đường niệu thì không có vi trùng thường trú mà chỉ có là nhiễm trùng tiểu do 80% là E. coli 20% còn lại nếu là nhiễm trùng cơ hội là do Staphylococcus. còn nếu nhiễm trùng bội nhiễm là do Proteus, nhiễm trùng bệnh viện là do Klebsiella. E. coli thì thuộc dòng họ là Enterobacteriaceae. Nếu E. coli nằm trong đường ruột thì nó sẽ là vi trùng à, vi, vi trùng thường trú có lợi cho ta, trừ năm con gây hại dẫn đến nhiễm khuẩn đường ruột gọi là pathogen. Năm con đó là thứ nhất E. coli, thứ hai Salmonella, thứ ba Yersinia, thứ tư là Shigella và cuối cùng là Klebsiella. Do đó, bất kỳ khi ta uống một viên kháng sinh nào để điều trị viêm họng chẳng hạn hoặc là nhiễm trùng khác thì nó cũng sẽ đánh lên cả nomoflora và pathogen của chúng ta gây ra những cái bệnh khác. À, chúng ta cần phải biết rằng nhiễm trùng không phải dễ bị nếu ta đừng làm rối loạn giữa nomoflora và pathogen, đặc biệt là chúng ta phải nâng niu và bảo vệ nomoflora của chúng ta. Trong những năm gần đây thì có một liệu pháp y tế mới nổi, nghe có vẻ lạ lùng và kém sang, gọi là fecal transplantation hay còn gọi là ghép phân hay chính xác là ghép vi sinh vật có trong phân. À, ban đầu thì à, ghép phân được dùng để điều trị cho nhiễm khuẩn Clostridium difficile tỷ lệ chữa khỏi là 90%, trong khi sử dụng kháng sinh thì chỉ có 27%. Tuy nhiên thì à, phương pháp này vẫn còn đang thử nghiệm và chưa được FDA chấp nhận. Mặc dù mới lạ, nhưng ở Việt Nam đã áp dụng phương pháp này từ lâu thông qua hình thức là ăn mắm, ăn cá cha hầm cầu hay là ăn cháo lòng ở đoạn tá tràng. À, cái phân đang là một phương pháp rất có triển vọng trong tương lai. Dạ, phần trình bày của em đến đây là hết. Cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe.